Vâng, à, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhập kính uh, à, Xin chào mừng toàn thể anh em trong ngành nhập kính đã đến với Factor Việt Nam Và mình là Linh Phạm Và mình là Na Đinh Lời đầu tiên cho phép công ty Factor Việt Nam gửi đến toàn thể quý chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe Cũng như là cảm ơn quý chị em đã đồng hành cùng công ty Factor trong suốt khoảng thời gian qua Và trong cái chương trình của video ngày hôm nay uh, Chúng tôi công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam uh, xin giới thiệu đến toàn thể anh em trong ngành nhập kính một dây chuyền uh, máy sản xuất ra cửa nhôm xi măng. À, và tất cả cái đèn thêm được biết thì trên thị trường hôm nay ờ, trên video này ờ, tôi sẽ giới thiệu và sẽ ờ, giải đáp thắc mắc cho anh em trên một cái dạng máy sản xuất ra của cởi Toshiba trên thị trường hiện tại thì cơ bản có năm máy À, thì đầu tiên à, chúng ta cần à, tham khảo vào một sản phẩm quan trọng nhất đó chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu đây chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu và thứ hai hoặc là để chúng ta có thể định vị những cái góc 45 độ thành à, những cái góc 90 độ nhanh hơn, đẹp hơn và ít hơn à, thì không thể thiếu đó là những sản phẩm máy ép góc kỹ thuật số à, và thứ ba à, một sản phẩm à, không thể thiếu để chúng ta chia những cái ô cửa hoặc là những cái đố đố ngang à, thì đó chính là sản phẩm máy phay đầu đố hay dao nhanh à, thứ tư là để chúng ta có thể sản phẩm à, làm ra những à, à thành phẩm cửa lùa hoặc là chúng ta có thể bắt ke cho góc 90 độ và không thể thiếu đó chính là sản phẩm máy tự động xi vang máy đột dập đa năng à, và thứ năm là một sản phẩm à, cung cấp hơi để hoạt động bốn cái sản phẩm tôi vừa nêu trên đó chính là sản phẩm máy nén khí à, để chúng ta có thể hoạt động sản phẩm trên à, và vừa rồi thì anh Linh cũng đã chia sẻ cho tất cả quý anh chị biết à, thăm cơ bản để em có thể là thích vấn cái bộ của công nghệ ở bên thập kỷ trường ngày hôm nay đây thì không biết là anh Linh có thể là chia sẻ được à, cho tất cả anh em biết về quy cách hoạt động này cũng như là hình thức định như thế nào để chúng ta có thể là lựa chọn được cho mình những cái sản phẩm máy nhân tốt nhất chất lượng nhất để đưa về công dụng nhà mình sử dụng với cái độ uy tín của công ty này cũng như là cái độ bền của sản phẩm của mình là à, và thì à, sau đây để chúng ta có thể chi tiết hơn về từng sản phẩm một thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến sản phẩm quan trọng trong cái dàn máy khoan là đó chính là máy cắt nhôm hai đầu và sau đây thì à, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Master 88 à, và nhân đã theo được biết trên thị trường bây giờ có rất nhiều đơn vị uh, bán những cái à, sản phẩm của nhôm như là cái dòng máy cắt nhôm của không ấy thì à, không biết là với kinh nghiệm của anh Linh thì anh Linh có thể là chia sẻ để hướng dẫn cho anh em trong nghề biết là lựa chọn được một cái máy phone đó là tốt này và sử dụng về sao là ổn định này và thứ hai đấy là hiện tại là trên thị trường cái đơn vị nào đang bán máy nhôm được rất là nhiều cái điện thoại tiêu dùng và chúng ta có thể là tin cậy để sử dụng được ạ à. và để cái trả lời cho câu hỏi của bạn Lai ờ, thì sau đây ờ, tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm ờ, đang được bán chạy trong cái năm 2020 vừa qua là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Master 88 mang thương hiệu an tâm và như ờ, tất cả quý vị chị ờ, và ờ, bạn tay thì chúng ta đang nhìn thấy ở trên đây chính là cái sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 à, về cái sản, sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu thương hiệu Factor à, thì chúng ta có thể dễ nhìn thấy đó chính là nó mang cái màu xanh ngọc lục bảo đây chính là cái màu độc quyền của công ty Factor và chỉ có tại thương hiệu Factor và sản phẩm này tổng quan thì à, chúng ta có thể thấy nó sử dụng gồm có bốn đế và tám chân sử dụng hoàn toàn bằng chân inox chống xỉ đấy à, sơn thì sẽ được sơn tinh điện 100% gồm có hai lớp sản phẩm này được à, thiết kế gồm à, hai cái đầu máy được chuyển được cắt gồm có hai góc góc 45 và góc 90 uh, khác với những cái dòng sản phẩm thông thường thì uh, nó sẽ sử dụng bằng công suất motor là 22 là trên một đầu máy uh, nhưng cái dòng sản đây thì sử dụng motor đó là ba đầu máy hai đầu máy sẽ là 6 kW và nó sẽ được sử dụng bằng motor vuông chung của dòng sản phẩm này sẽ được sử dụng đó là chung lên xuống của đối phương các nó sẽ tiết kiệm diện tích cho nhà xưởng và nó uh, sẽ đảm bảo cái vấn đề an toàn của quá trình sản xuất hơn sản phẩm này à, thì nó được thiết kế lưỡi cắt là lưỡi cắt 150 thương hiệu lưỡi là Wagen công nghệ của Nhật Bản 150 thương hiệu lưỡi đang là số một trong thị trường cắt và tích hợp và cái bảng điều khiển thì được sử dụng hoàn toàn điều khiển dễ dàng cho anh em ở à, trong ngành công trình chúng ta sử dụng và thao tác trong quá trình làm công tác vì à, em thấy cái test này trong lĩnh vực uh, à, kính của mình thì thường từ cơ khí chuyển qua đổ vào chỗ rất cao và để uh, cho bạn và like và tất cả anh em trong ngành thì chúng ta biết thêm về cái chi tiết nội phí của sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 88 thì đối với những dòng máy của thương hiệu Factor thì tất cả những chi tiết mà sử dụng trên dòng sản phẩm nó đều rất là chi tiết và nó được thiết kế tỉ mỉ uh, như uh, chúng ta có thể thấy thì uh, thiết kế ở trên hai đầu máy nó sẽ được nhớ và tâm nó trắng trong gì rất là dày đảm bảo về cái độ cứng cáp và lâu dài của chúng ta sử dụng hơn và em có thể thấy là uh, cái đường nghe lưới đưa ra của cái dòng sản phẩm này nó rất là nhỏ đấy nó chỉ vào vừa bằng những cái kích thước của lưỡi thì uh, nó đảm bảo cái tính cơ khí và cái độ chính xác uh, khi chúng ta cắt nhôm thì cái khoảng đưa ra và cái góc cắt nó sẽ chính xác tuyệt đối hơn và cái sản phẩm này nó sẽ được thiết kế gồm có 5 pít tông kẹp vuông gồm có 3 pít tông kẹp uh, kẹp ngang và hai pít tông kẹp trên xuống như thế này uh, thì đảm bảo khi chúng ta sử dụng kẹp nhôm nó sẽ được chắc chắn và cái uh, quá trình làm việc nó sẽ được an toàn hơn ở và còn nữa thì ở trên à, hai cái thanh dây di chuyển của cái đầu máy số 2 uh, thì cái sản phẩm này sẽ được đỡ thêm uh, một cái tấm thép dày một phân rưỡi trên bốn cái thanh dây đấy nó đảm bảo là cái đầu máy số 2 di chuyển trên cái thanh dây này lâu dài sẽ không bị vấn đề cong quặn đối với những cái dòng sản phẩm thông thường à, thì nó sẽ không được à, đỡ bằng những cái tấm thép như thế này nó sẽ đặt trực tiếp lên trên phần của máy cái này chúng ta có thể chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường sẽ thấy hoặc là cái phần phẩm đời thấp hơn ấy thì cái quy luật nguồn gốc của nó thì thường thì em thấy nó có một cái con bán tiền đó là hoặc là nó có những cái bánh răng không biết là máy mình sử dụng những cái hệ thống đấy à, thì à, chúng ta có thể thấy là cái dòng sản phẩm này à, nó sẽ được sử dụng chuyển gốc hoàn toàn bằng hệ thống bê tông nó không sử dụng bằng hệ răng hay là bán huyền à, vì đó là những cái dòng sản phẩm đời mới hoặc là những cái dòng sản phẩm nó chất lượng thấp hơn đối với cái dòng sản phẩm sử dụng chuyển gốc của bánh răng thì một thời gian chúng ta sử dụng chuyển gốc là nó thường nó sẽ gây cái vấn đề là kẹp mặt vô hoặc dòng làm mát khiến cho góc cắt của chúng ta chuyển góc nó sẽ không hết góc cụm cắt nó sẽ không còn chính xác nữa Đấy. thì ờ, chúng ta à, với công ty Apple Việt Nam đã tối ưu những dòng sản phẩm này một trăm phần trăm để vấn đề góc cắt hôm nay thì ờ, anh thấy là má được thì cũng như là hơi sẵn thì không là anh em có thể là vận hành cũng như là cắt thử ờ, một đoạn nhôm nào đó ra để có thể quan sát được cái ờ, mặt cắt của đúng không ạ? Ờ, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng uh, test thử uh, cắt uh, nhôm cho tất cả quý vị anh chị vào online đây chúng ta cùng xem. là thanh nhôm Simpa à, Simpa chính hãng dày 2 ly Đấy. À, và đây là thành phẩm Nè anh em có thể là quan sát được thành phẩm là thì vừa rồi chúng ta vừa được quan sát trực tiếp cái quá trình cắt nhôm cho anh Ninh ờ, sử dụng trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Master 88 thì em thấy uh, thực tế ở đây thì mặt cắt rất là sắc à, rất là sáng à, và không có bị xảy ra cái tình trạng như là ba viên hoặc là nổ nhôm à, và anh em có thể thấy ban nãy là khi em cắt đó những ờ, cái đề xe này nó tự động trượt xuống và đi ra ngoài rất là an toàn anh em ạ à. và anh Linh ạ à, em thấy thì thường khi các bác các nương ấy thì có nước thì nó cũng vào ha không biết là nó có tác dụng như thế nào ạ ờ, thì đây khi mà chúng ta cắt tại xưởng nhà mình sản xuất thì chúng ta sẽ có thêm cái dầu làm mát nó sẽ phun trực tiếp vào lưỡi cắt giúp bảo vệ lưỡi cắt tăng tuổi thọ và nó sẽ giúp cái mặt cắt nhôm sẽ được đẹp hơn mình hơn nữa à, dạ vâng. à, và chị em khách hàng vừa được ờ, xem qua chi tiết về dòng sản phẩm Factor 88 cũng như là được ờ, chiêm ngưỡng thành phẩm do anh Minh Phạm cắt trên dòng sản phẩm này ờ, và với một dòng sản phẩm với một dòng sản phẩm chất lượng như thế này anh em nào muốn biết thêm cụ thể về giá cả hoặc là 2 à, ờ, khi mà chúng ta đã cắt ra những cái góc 45 độ này trên máy cắt nhôm hai đồng thì à, chúng ta sẽ tiến đến một quy trình thứ hai đó chính là máy ép góc để chúng ta ép thành góc 90 độ à, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang con máy ép góc chuyển số của công ty Factor Việt Nam và để cái thành phẩm nhựa chúng ta uh, ép được những cái góc 45 độ uh, thành góc 90 độ uh, nó nhanh đẹp, nhanh hơn, đẹp hơn và ít hơn à, thì ờ, chúng ta sử dụng à, sản phẩm máy ép góc kỹ thuật số à, sản phẩm máy ép góc à, kỹ thuật số xin giới thiệu cho anh em và bạn lai à, hôm nay đó chính là sản phẩm máy ép góc mang thương hiệu Factor và với công suất motor là 2 2 được ép bằng hệ thống thủy lực à, chúng ta hãy quan sát đây chính là cái hệ thống thủy lực à, bình dầu thủy lực thiết kế à, đối với cái dòng sản phẩm à, ép bằng hệ thống thủy lực thì cái lực ép nó sẽ à, mạnh hơn và nó sẽ Ờ, khiến cho cái kích cửa thành phẩm chúng ta sẽ tốt hơn cái lực ép nó sẽ được khoảng 7 đến 10 tấn à, sản phẩm này à, là cái dòng sản phẩm kỹ thuật số à, được à, sử dụng chỉnh dao à, trên cái à, cục điện em đang giờ nhìn thấy đấy nó được à, sử dụng bằng cái hệ thống kỹ thuật số nó sẽ chỉnh dao ra vào hoàn toàn nó sẽ nhanh gọn và đơn giản hơn đối với những cái dòng sản phẩm chúng ta chỉnh tay rất là mất thời gian và đối với cái dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor này thì hệ thống mặt bích sẽ được mạ cửa chống dỉ về cái độ sắc nét nó sẽ ờ, ờ, thẩm mỹ hơn ở đây thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng để chúng ta có thể sử dụng vào cái ờ, quá trình là mình thiếu ánh sáng hoặc là chúng ta sử dụng vào ban đêm à, và đây cũng là sơ qua về con máy lắp kỹ thuật số Factor của công ty Factor Việt Nam và anh em có thể thấy là về kế bên ngoài thì nó cũng có màu xanh ngọc lục bảo màu à, đây là màu độc quyền thương hiệu của công ty Master Việt Nam à, và mọi chi tiết về dòng sản phẩm này anh em cũng có thể là liên lạc trực tiếp cho chúng tôi à, qua số điện thoại phía bên trên màn hình hoặc là anh em có thể đến à, đọc kho của công ty Master Việt Nam thì như anh chị em và các bạn cũng biết là hiện tại Factor Việt Nam đang có hai tổng kho chính đó là tổng kho ở miền Bắc là gần bến xe nghĩa quận Hà Đông thành phố Hà Nội và tổng kho ở thành phố Hồ Chí Minh đó là ở đối diện quận chính khu công nghệ cao quận chính thành phố Hồ Chí Minh à, và nếu như anh em nào muốn biết là đến được xem trực tiếp máy móc thì cứ đến một trong hai tổng kho và liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cũng như là hướng dẫn vào kho và xem máy à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng với anh Linh Phạm bước qua dòng ba ở trong ờ, nhà máy sản xuất của nhôm này à, và dòng sản phẩm thứ ba chắc chắn sẽ là con máy ba đầu gối đúng không anh Đúng rồi, à, cái dòng sản phẩm thứ ba để chúng ta à, sử dụng công đoạn thứ ba đó chính là chiêu cường à, chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm máy thay đầu gối thay dao nhẹ à, và xin giới thiệu với em và mọi người à, đây chính là dòng sản phẩm máy thay đầu gối thay dao nhẹ dòng sản phẩm này à, là cũng là mang thương hiệu Phantom à, rất nhiều khách hàng trong ngành để trong à, sản phẩm này mình sử dụng sản xuất motor là 3 kW motor là 3 pin với cái hệ thống motor 3 pin này rất quan trọng trong cái sản phẩm cái thay đổi và nó sẽ giúp cho cái à, hệ thống dao bay nó bay đối vô một cách là chính xác hơn không bị trùng lắp và nó sẽ tích hợp cái hệ thống thay dao nhanh và cắt nhanh rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta sản xuất và thao tác à, chúng ta cần à, lấy ở trên cái bảng điều khiển này và chúng ta sẽ à, thay dao rất là đơn giản khi dao ra là dao chúng ta sẽ áp sẵn để chúng ta thay lên cái thao tác thay dao mất bốn đến năm giây à, vì sao chúng ta phải thay dao vì à, mỗi một cái hệ ngô à, trên thị trường hiện tại nó sẽ tương ứng với một cái dòng phay khác nhau à, thì chúng ta cái thao tác thay dao rất là quan trọng trong và một cái hệ cắt nhanh này thì nó cũng như vậy và đối với uh, những cái thành công khác nhau thì cái độ nông sâu để chúng ta đưa cái yêu vào nó cũng không khác nhau à, nên chúng ta cũng cần là ở đây chúng ta sẽ có sáu cái mức độ ở đây chúng ta cắt sáu cái thành công khác nhau và em thấy thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều cái dòng máy pha khác nhau và có có có nhưng bên cạnh đó Begitu và bây giờ chúng ta sẽ cùng ờ, với anh Linh đi qua dòng sản phẩm thứ tư trong dàn ờ, máy này anh em nha ờ, và về dòng sản phẩm thứ tư thì anh Linh sẽ giới thiệu cho mọi người là máy nào à, và cùng với dòng sản phẩm thứ tư đoạn tiếp theo à, chúng ta sẽ đến với sản phẩm máy mở rộng À, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị một dòng sản phẩm máy đột dập đa năng gồm có 13 dao à, thì à, dòng sản phẩm này đây là chính là cái dòng sản phẩm nhập khẩu độc quyền thực hiện master đối với ờ, sản phẩm máy tuột dập thì ờ, chúng ta nhận biết dòng sản phẩm máy tuột dập nhập khẩu và máy tuột dập trong nước là thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy cái nồi hơi nồi hơi đối với dòng sản phẩm ờ, nhập khẩu nó sẽ được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu nhôm nó sẽ chất lượng và hơi dập nó sẽ mạnh hơn Và thứ hai thường vâng, thì nó sẽ không gây cái rồi cái thứ ba đó chính là hệ thống thoát lọc khí hệ thống thoát lọc khí này nó sẽ giúp cho những cái hơi nước từ bình hơi và đưa vào nó sẽ đọng lại hoàn toàn ở đây và chúng ta sẽ một thời gian chúng ta sẽ xả đi nó sẽ bảo vệ cái đồ hơi để sẽ không bị đọng nước đối với dòng sản phẩm máy được cận trong nước thì nó sẽ không có những cái chi tiết này đấy và đây à, cái sản phẩm này nó có thể à, sử dụng cho nhôm xi pha 55 à, hệ 55 bắt cạnh PMA, JMA, Long, Giang Linh Đấy, nó rất là đa năng và dập cho ke nhảy và ke luôn rất là đa năng cho rằng Ở đây vừa được nghe nên nhắc đến là ke nhảy và ke bình kiểu thì ờ, ngoài cái việc đó là làm cho ke nhảy và ke bình kiểu thì ờ, em biết là trên thị trường hiện tại ra rất là nhiều các sản mình có cái lời nói thuộc dạng nào của anh chúng ta giải quyết được cho tất cả các bệnh nhân à, thì nói chung là một sản phẩm máy hộp dọc thì nó sẽ tùy thuộc vào cái à, nhu cầu công việc của mỗi anh em à, thì à, hôm nay thì à, ngoài cái sản sản phẩm này ra thì công ty Factor chúng tôi còn rất nhiều những cái dòng sản phẩm máy đột dập khác nữa uh, có những dòng sản phẩm máy đột dập đa năng uh, 25 29 răng nó có thể dập cho hết tất cả những cái công trình thị trường hiện tại như Sigma 55 và 93 tháng 7 và uh, Pháp và tất cả những cái hàng năm bác cạnh nó còn rất là nhiều những cái máy động vật khác nhau tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình dạ vâng à, và để mà anh em có thể là lựa chọn được cho mình một sản phẩm máy độc dập phù hợp thì anh em phải xem về cái khối lượng công việc hiện tại của mình à, và những cái hệ nhân nào mình sử dụng nhiều nhất thì chúng ta sẽ đầu tư con máy độc dập đấy à, và tất nhiên là khi mà đầu tư con máy độc dập thì nó sẽ là đáp ứng được cho cái nhu cầu công việc của mình đúng không anh em à, và nó ta tiết kiệm được cái lượng vốn bỏ ra nữa à, và đây là dòng sản phẩm thứ tư trong một uh, dây chuyền sản xuất chủ nhân à, và tiếp theo sẽ là dòng sản phẩm cuối cùng uh, trong uh, dàn máy gồm năm máy này thì uh, anh linh sẽ giới thiệu cho mọi người à, và em biết uh, sản phẩm đó sẽ là một con máy nén khí thì nó là sản phẩm uh, còn lại trong dây chuyền này à, và chúng ta sẽ cùng anh linh đi tìm hiểu về con máy nén khí tại công ty Factor Việt Nam à, và đây chính là sản phẩm uh, máy nén khí uh, để sử dụng hoạt động của những cái sản phẩm chúng ta mới tìm hiểu thì đối với dòng sản À, chúng ta sử dụng bình nén khí 200 lít à, hoặc là 300 lít thì à, chúng ta có thể là đáp ứng lốc đẩy hơn trong một máy của Toshiba. À, đối với dòng sản phẩm máy nén khí thì nó sẽ luôn luôn à, uh, ờ, chợ mua với một cái giá rất là ưu đãi trên cái dòng sản phẩm máy nhập kính này và đối với một cái đôi giá máy chúng ta sẽ được ờ, tặng kèm máy nhập kính à, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về dàn máy rồi ta sẽ tùy thuộc vào những nguồn vốn và công việc của bộ trình hành trình mà chúng ta tìm hiểu và chung à, thì à, chúng ta à, nếu còn chi tiết hơn về những sản phẩm chúng máy từ nhôm thì à, hãy liên hệ với các bạn trên là mình để được tư vấn kỹ hơn vì video nó à, chúng ta làm có giới hạn thời gian à, thì à, à chúng ta nếu yêu thích video này thì đừng quên like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón xem nhiều những video khác nữa à, sản phẩm ban của huyện Hoa À, một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả quý vị khách và video và xin kính chào và hẹn gặp lại.